Ok, uh, hello mọi người, uh, ờ, chào mọi người đã quay trở lại với ờ, channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục livestream tiếp uh, Henry Stickmin Collection. Uh, tập trước thì mình đã hoàn thành tập 1 thoát khỏi nhà tù. nay mình đi chậm, nay chúng ta đi chậm kim cương. As the mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. À, gì kim cương bự vậy? hay tiền sáng mắt cả liền. Ok, đang chậm. Um, xong thẳng vô hay là rón rén Còn phản vô Ủa tự tự nhảy lên Ok Whoa. Uh, we got a breach headed towards the medieval section. Uh, roger that. We're preparing to engage. Over. <laughs> okay. Latin America ok bon mày thì ăn tù ờ. Yo. Ủa tưởng là mình tưởng là nó sẽ mở cái túi đằng à, cái cái cái vỏ đằng sau thấy đằng sau mới về thấy trước quất bay luôn And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Wow. Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night garden is much less dangerous than driving a... sao đâu ta ủa gì cái gì No, Johnny! Officer down, repeat, officer down! Tại sao? <laughs> ủa cái đó cái chai của anh dính à mình đưa cho cái, cái ổ Sir, place your hands where I can see them. Do not comply, I will be forced to fire upon you. You leave me no choice, sir. Yes. Tick, tick, tick. Sir, place your hands where I can see them. If you do not comply, I will be... Eh? Bribery is a federal offense, sir. Oh. Sir, place your hands where I can see them. If you do... <laughs> sir, place I your hands where that. I can see them. If you do not comply, I will be forced to fire upon you. You leave me no choice. speedrun rồi có kim cương rồi Well, well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having oh, some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges attempting robbery, breaking yourself out of prison, <laughs> even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, uh, how do you want me to bring you in? I'll leave. Ờ, nói chung dân tộc này á, là cái tập kế tiếp á là mình sẽ phải làm gì cho quân đội sau khi mà họ thấy uh, cái bản đồ sộ tội tội danh của mình giờ mình phải làm gì cho quân đội là phải đánh sập cái ờ, thuyền của cái hội mà ngũ bí ông mình biết cái, cái sắp ra là gì nhưng mà giờ bây giờ mấy ông không cho mình cách vô giờ chọn một trong cái chúng uh, à, súng uh, à, phóng uh, à, um, súng uh, súng dùng để móc súng móc mình chơi bàn tay dính Chiu. rồi điện kêu ông kia kêu ông uh, thằng phi công uh, chở mình lại gần bắn qua chơi con ngỗng thôi check check this is charles Thought I'd uh, give you a heads up. Uh, there's a guy down there, a bad guy. So, uh, yeah. Good luck. Allez. C'est máy ủi máy hút bụi chúng ta là những quý ông ta phải lịch sự oh. Oh. Không chơi lịch sự được Mình vô bằng cách khác Oh chỉ phải à. à. thì acid dạ đó acid ờ ờ ok quên mất đang trên cao mà mình đổ thì gió sẽ đi ngược hướng lại quên yo. Hey, good job there. Oh, uh, so you should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, no whole point of this operation. Alright, gentlemen. We've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? I was kinda thinking. Yeah. nó um, kêu giờ nó giờ Sally mà chơi con nó kêu giờ là đi uh, kiếm uh, cái bằng chứng tội phạm chứng minh cái team là một cái, cái nhóm tội phạm nguy hiểm giờ bộ chúng ta trên tay là xài keo sao lại tiếng địch sao lại... mọi người thắc mắc mọi người có thể chỉ mình tại sao này transdimensionalizer là là gì di chuyển không di chuyển không gian di chuyển ờ, không gian No, we dính, keo dính 502. Siêu dính, đa chức năng. Được quá được. Hmm. Doors jammed again. Oh, hey, uh, see that record sign? Where it says record? That'd probably be a good place to look, right? Let me just, uh, help you get across that gap. Huh? nên nhậu nhất dạ dạ all right here I come à, khoan gì vậy không trời ơi tôi kêu ông ơi kêu ông cho cái gì đó chứ mà kêu ông bay quá trời ơi ông nội ôi ông nào không có tin tưởng được ôi, à, thanh niên à, cho cảm giác giống như nhìn nhìn nhìn mỗi lần nhìn cái ông này tôi cảm giác nhớ nhớ tới bản thân mình ờ à, nghe thơ vô số tội Okay, uh, let me just uh, teleport this thing in here for you. Này nè. Tung. Cái gì vậy? Trời ơi, mày dịch chuyển cái gì mà mất gì dính lên người tôi gì chợ ông nội. Khổ ghê. Yeah, I have this thing here that can manipulate gravity. Should be able to get you to float across. Let me just... Wait. love Miami. Alright, here comes. Thôi giùm trợ lý của Sonic để qua. <laughs> think that guy knows to open the door. Yeah, let me take care of this? tan chảy cơ thể sáu nồng những từ xa hoặc là cái ông gì ờ, professor ừ. nào ta mình cũng không biết nữa đại Alright, uh, hacked into their security system. Should be able to open the door from here. ông nội cô mổ có cổ cô mổ còn họng của con cô Đúng không? Alright, get to bring out the big guns. Hey, should be good to go now. hey. <laughs> Má hình đen bắn không nhìn không nhìn người luôn à. is a moron. Can't believe he does not open the door. Whoops. Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Ooh. What gì vậy trời? Oh man, I remember this. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oh. Uh, hello, Mr. Spider. Oh. Alright, hold on. Evidence. Oh, wait, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys, there's lots of guns, that's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? you cái giờ thằng ông nội kêu mình đi qua cái đường ống bây giờ nó bị uh, đóng ờ, điện nó chặn thì ông hát cho cái hệ thống rồi hệ thống điện rồi giờ ông kêu làm gì à, tiếng không giật mét còn không giúp uh, này cái đường điện nữa hay là tắt thường thì cái fitman thì nó nó khá là ngu không giật I don't understand what that means. Meh. Okay. I, I don't understand what that means. No, that's it. I'm sorry, I just thought you needed some help is all. Rồi giật coi nhẹ thôi chứ. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. <laughs> Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so <laughs> just open the bay doors and I'll uh, get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, uh, we got a situation down in the cargo bay. Súng từ trường uh, khí ga gây ngủ gồm choáng thì chuối ờ. oh. để cảm nhận cái sự hỗn loạn Ủa, xe bị bắt ah, rồi Hello Henry Chào Henry Welcome to the wall. Chào mừng đến với bức tường Some of the most cunning and notorious criminals are kept here And now rồi. we have the infamous Henry Stick. You're oh. going to be here for a long time Ủa, mắc gì bắt ta? Biết Grigori, take him này kiểu là chào mừng nhà ngươi đến với cái uh... gái gái mấy đứa gái gái gái gái gái à, nói chung là kia nó chào mừng chào mừng ngươi đến với cái nhà tù nơi mà chứa những cái gã tội phạm mà cứng đầu cứng cổ và nguy hiểm nhất họ giờ họ nữa um, bọt chạy nó chạy giả tạch hay là thôi ngồi chơi alright let's go have a good time ăn bánh Uh-huh. Oh, I see. Huh. Yeah, I'm, uh, I'm flying right now, actually. Where, uh, where are you? Hmm, the wall. Yeah, I think I've heard of that place. Yeah, I'm, uh, I'm on a mission, but, uh, I should have some time to swing by. <laughs> hey, so, uh, I'm getting pretty close. Yeah, just, uh, try to get outside and I'll, I'll, uh, you know. Hey, um, uh, by the way, where you going? What? <laughs> hey, so uh, I see the wall. Oh, you're outside. Nice. I think I see you. Yeah, there's a guard in the way. I got this. Yeah, it'll it'll be just like the old times. Yeah. Yeah. hello em đang uh, chơi uh, một con game mà gọi là khiến có khả năng mà khiến chúng ta phải uh, bị uh, não phải gọi là bị teo lại hoặc là nó sẽ nở rộng ra và dạ, đang bị tệ nhận bị teo lại bởi những cái logic của con game <laughs> hay nhờ ông này giúp ta cái tập trước á mình mình mình à, mình nhờ ông này tập mẹ rồi thôi chứ tin tưởng nha tin tưởng nha hai mà hai và xe bao kena mẹ hai nào show đây. again this is good I'll call you Matt. That's for sure. Uh, Got him. Ủa sao này nó bắn chút vô nó bắn? Ồ. Ồ. cái thằng mắc dịch. Cho mày nhắn thằng lính chứ không kìa nhắm người tao. Thằng điên. Thằng điên. Oh. And there you go. Hey, I'm seeing a helipad up here. Could be a pretty good place to get picked up. Uh, once I get close, though, they'll, uh, they'll probably raise the alarm. Oh, yeah, they see me. I'm coming in, get ready. Um... Oh, <sighs> get him! Left. Yeah, yeah, yeah, water. chạy cuối lên công đó Crispy là nhiệm um, cái này là gì à mình phải ờ, có được mấy cái ending để mình có cái này à, à. Vâng. Wow. Um, I'm, I'm playing Henry Stickman Collection. Uh, just for you want to know. à, này là cái gì vậy? để mở một cái gọi là chi tiết về khai ờ, sinh để bấm chuột phải vào một cái nhân vật khi mà bạn thấy ok à ra vậy hả ông thấy có gì new bio new bio rồi vậy à ok biểu cuối cùng Hey, General. Ah, perfect timing, boys. Been waiting for you two to get here. Let me just get right to it. We've discovered that the remainders of the Topat clan have been seen building some kind of rocket. They've been gathering their remaining members and supplies here in the jungle. If they're able to get this station into orbit, they'll be impossible for us to take down. Now, I know you don't know us anything, Henry, but we could really use your help on this one. Help us out with this one, and you'd be, we'd be owing you a big, big old favor. Now, you and Charlie have worked well together in the past, so we figured you'd be the perfect men for this operation. Cái gì? Maybe say, Henry. You can count on us, General. What? Cái Now, we're really putting all our potatoes in one sack on this one, so don't let us down, boys. Hey, I know uh, we just started and all, but uh, I think um, I'm getting okay. Uh, targeted by a okay. turret. I'll try my best. Oh yeah. If you could just go ahead and uh, deal with that. Ok. Giờ uh, mình sẽ tóm gọn lại cho mọi người là uh, um, có nghĩa là là sao ta chính phủ muốn nhờ mình đi hợp đi làm chung với cha nội Charlie này một lần nữa để gọi là đánh cái tụi ờ, nhóm uh, mũ nhóm mũ quý phái mũ lịch thiệp mũ đàn ông mũ gọi là cái gì đó không biết uh, đánh sập cái tàu vũ trụ tụi nó để để, để không tụi nó bay lên uh, ngoài không gian cái trạm không gian của tụi nó là khỏi bắt luôn và tất nhiên là tại sao mình đang có điều thắc mắc là tại sao nó bắt mình tập trung làm chung với thằng sau đi một lần nữa quay Why? Why did he want me to operate with Charlie again? What fuck? Má nó bóp giá từ hai lần rồi nó trời. Giờ làm gì đây? What should I do? Đó. Drawing. Using the panel or cupcake. Này đây đạp vẽ hay là xài cái đậm bản à, điều khiển hay là xài cái bách. Nhưng mình nói lúc trước nó khá là ngu cái game này là em thiết kế là những cái sức mạnh khá là ngu ok bánh oh. mình nó bánh nó có cho mình cái sức mạnh gì chứ So, it kind of looks like the SAM turret's shooting all of its missiles, but that can't be right. I just wanted to make sure ồ ồ ồ ồ bóp bóp bóp cái lực mình bóp cái lực mình bóp đồng đội á ồ Cheers, Charles Ủa, lẽ vẽ ta I did, but uh, seems to have done the trick. Why? The rocket will be launching very soon. Please get on board immediately. I will not hesitate to leave you behind. Oh, we really gotta get you in there. I should be able to get you in there with this. no, Đâu gì đấy? Alrighty, I've uh, teleported that platform in there for you. Yeah, go ahead and just uh, make your way across then. Whoa. Oh. Đúng rồi, đọc đó tốt của tôi. Đu, đu dây điện. Alright, Henry, uh, go ahead and grab onto the, the thing, and then I'll helicopter you across. Oh man, it looks like every member of the Topak clan is on here. So, looking at a schematic here, um, if you get to the engine room, you can shut down the engine, and then uh, the rocket won't be able to take off, and then they'll all be stuck in here. So, I'll cause a distraction while you make a run for it to the engine room, got it? Okay. nó kêu giờ mình vô được cái cái tàu rồi, nó kêu mình đi lên để mình tắt cái à, cái uh, hệ thống uh, điều khiển để uh, tụi nó không có đi lên được nữa giờ làm gì mở tivi làm mình điều khiển một con robot y chang để uh, đánh lại của tụi nó hoặc là right, sóc quay subsonic wave coast is clear ủa sao mình dính luôn rồi ủa ủa sao mình nằm bẹp yến rồi ủa kỳ vậy ủa ủa why am I laying down what the hell man yo Alright, I know they have one of these aboard. I think I can remote hack into it. Look at me! I am the dancing robot! Oh yeah! Check me out! Keep looking over here! Do not get distracted oh. by other things. Yeah, just uh, keep heading up those stairs and you'll hit that engine room in no time. I guess this rocket has an internal engine room. It probably, like, manages the electronics or something. I don't know. I'm not a rocket doctor. Anyways, do your thing, buddy. Con cá. Công tắc. Hay là cái này. Ờ. Cá trắng. The red herring. Seems like we're having some problems with the engine. Okay. Can we get the crew to look at that? Uh, shouldn't we be helping with the engine? Nah, they're sending some from the storage. Nice. Yeah, right. Disabling that engine is definitely going to buy you some extra time. Now, here's what I'm thinking. If you can get up to the cockpit, you can gain control of the rocket, disable it, and lock everyone inside. Then I'll call in the reinforcements and we'll make these arrests easily. It's a pretty good plan, right? swap hay là đi xuyên qua ở ờ, cái này đi Let's go. Let's go. Hey. Ủa? What? sao? À. Cái gì vậy? Let's go. Hey. Oh. À không được, không được, không được, không được, không được. Không được, không được. Rồi, à, team nó sẽ biết là một con bọ ok. Hừ. Oh. yeah, yeah, swap. Did you fix the engine? Why, hold it right there. Wait a minute. I know you. You're the guy that arrested the airship division, and now you're here to bring down the rest of us. Henry, are you in trouble? If you're in trouble, say flank steak. No, wait. If you're in trouble, say nothing. but someone yeah, I still can't tell. Oh, actually, I can see it from here. Yeah, that looks pretty bad. Let alone a rock. I got your back, buddy. The old leaders left details for this plan, and I had to dig. Yeah. Ủa cái đó hợp lý à? Okay then, let's you did it. Now you just gotta lock it up. All right, time to call in the reinforcements. On. Uh, sir, you might want to get us out of here. We got the government coming right now on our front door. Sir, hello? Please open the locks and let us get to our weapons. Henry! Nice work, man. Yeah, this is uh, this is every last remaining member getting hauled off. Fine work indeed, boys. You two really do make a fine team. I'm promoting you both into special covert ops agents. What? Henry's not even enlisted. Well, he is now, unless he doesn't want it. You'll be running a lot more missions together with Charlie. Má cái này tôi chơi nha. Mặc dù nói chung là cũng khá là tốt đấy ổng uh... Ờ. nói dịp ngày rồi chúng <laughs> hài luôn mình cũng speedrun xong con game này rồi cũng uh, tại mình cũng khá là thông minh không có tập mình cũng uh, đồng khá là nhanh những cái pha khá là ngu đây mình sẽ uh, ờ, em cái này ở đây mình sẽ gọi là chơi tiếp những cái ending trong các game này khác mình sẽ quay video mình không có phim à, nói chung cảm ơn mọi người đã theo dõi thì mọi người trong vòng khoảng à, một vài phút nữa sẽ stream uh, à, mình sẽ tải game về để mình stream